à, bạn đầu tư nhất thôn chạy bắt bóng thôn phổ chuẩn bị sân hôm nay là hơi ướt nên là các vận động viên chúng ta cố gắng bình tĩnh lại cái bọn này nó trận đấu bắt đầu bóng hiền rồi rồi hết rồi hết rồi lùi gốc lùi gốc đẹp lắm đúng rồi bạn ơi chết rồi ô thế nhưng là cái thứ bình tĩnh nào thân nó trơn thân nó trơn quá nguy hiểm Điểm ở tôi chạy 1 không Lý là các ờ, viên gia bình đã chơi quá lắm chân mới trơn mà nó biểu diễn như thế nào thì mà phải cố gắng đừng để cho tai nạn xảy ra đánh là biểu diễn chỉ có xếp thôi nha tập trung vào đẹp lắm linh con này anh hay thế nhỉ tốt nào đấy là dồn quá tuyệt vời luôn điểm của thôn trai hai không cứ chanh trên không giường này nhanh lắm bật cao hiền thôi ra ngoài nữa là lộn được vào đấy điểm cho con trai bốn không đấy trông như, như ra ngoài nhưng không phải báo là không qua sân điểm của tuấn trài năm không năm quả xét này mất tinh đẹp khó chịu lắm điểm của tuấn trài sáu không nhưng mà nói rồi là đến khánh là hát lắm rất khó chịu hơn cổ xin hội ý lần một là có loạn lên 6 điểm đó để đánh à, tỷ số bây giờ đang là 6 không nhưng tôi trả vâng, hiện nay là có một tài trợ của tôi thuận trại đã nói rằng là nếu như khánh bán bóng 10 là cho 1 triệu luôn nửa một triệu Ô, chú ý này nhá rồi này chết Điểm cho tôi có một sáu những chim gặp những chim không chú luôn Tuấn Anh nó bảng ờ, mạnh thế chống nào đánh 10 không lấy một triệu không đỡ đỡ là được đẹp lắm Nhà. rồi chết cơ hội tuân phố rồi quá tốt cơ hội chết quả này vào trong sân điểm với tuân phố hai một à hai sáu <clears throat> dễ bỏ dễ đâu có phải dễ khó lắm đâu phải dễ đâu mà chắn bóng đốt nguyên nó tung ngộ ba sáu nguyên đốt anh làm ba quả rồi bóng trong sân bóng tuyệt vời điểm cho tung chạy bảy ba đợt đợt tránh né nó né né chắn quá đẹp đấy tay chắn rồi đấy phát khó đấy dẹp này là đêm luôn đi chọc cá đấy nhưng nó không chọc cá đi đấy điểm con chạy tám ba điểm hôm qua chọc con cá chép giòn ờ, tám luôn ngon vậy con kia đêm nhiều chọc cá là đêm ngày cũng đi đêm đẹp lắm ơ chết cơ hội dạ. chưa được hay lắm Thôi. Lùi sau thành công. Lùi sau quả nhỏ. Điểm nó tốt phổ 48. Đâu đây là. Lùi năm nha. Yeah! Yeah! ok điểm lên thân thổ vượt năm tám bình tĩnh ơi kịp thấy lời sang cái này nhanh á ơi kiến tâm tốt điểm lên thân thổ sáu tám đòn ngay tập trung vào cảm thấy chấn ra ngoài điểm ở thôn phố bảy tám <laughs> mà ha bà bà thế phải đâu có tỷ số với đại đang là tám đều đưa thẳng cho đi quả nào không biết được đổ được câu chả dạ, có đổ được cầu tránh nó thằng tránh nào được đấy là dạ, dạ. quả quá đẹp luôn điểm mà tôi chạy chín tám bật cao là mạnh nữa ba bốn quả nó không tao mà đập tao làm chết rồi quay cứu quay đánh quả đèo đó cơ hội nó không đập quá tuyệt vời điểm mà tuân trại 18 con này Chắc bóng nào Chết Ôi rồi Ôi Vai trắng phải nói là bỏ Viết, viết một quả đẹp tuyệt vời 11 tám mười hai tám Mày nó chơi kỹ thuật lắm nhưng mà nó Khán giả người ta xem hai đội nhang lên ờ, Rồi Ngang với kèm của quốc tế Điểm với tuấn trại 13 tám Nhanh lên nào Này cứ được hai năm quả mẹ cho mày 100 Rồi được. Đấy. Nhìn cái dao ngon đấy rồi. Cơ hội rồi. Có làm lại đó. Nó gieo quả bóng nào ăn điểm nhìn bên ngay. Bắt đầu đốt nhà. <laughs> rồi nhìn thấy giáo hút lốt điếu xong rồi thôi đi. Đẹp rồi. Đẹp dạ, lắm. Dạ. Dạ. quả nam chúng nếu trung kiên quả nam điểm trong tuần trại 14 9 Đấy Đẹp lắm May Ôi Chết rồi Ủa? điểm đấy đâu? 10 14. 10 14. Yeah. Điểm nó không rõ 11 14 hỏng rồi gieo hỏng cái là mất luôn thôi tốt lại không cần phải nhỏ hay. Đỉa với chạy 15 11 Thank you báo hiền rồi báo hiền rồi đúng rồi hiền lắm nguy báo hiền rồi chết rồi điểm với con trai 16 11 điểm đẹp điểm là tốt lắm đúng rồi ăn rồi được anh Thuận Trại không bao giờ thoát ra ngoài đâu Cố gắng đỡ đi Điểm cho Thuận Trại 17, 11 Đấy, lại dạ, non rồi yeah. Ôi, đẹp yeah. yeah. đứng tận chả có một thằng ngu phi chả hơn có một đó này bảo yên kìa tốt kìa có điểm rồi

เดี๋ยวมาทวนของมวยบ้างบ่อยเกินไหมว้าว Đồ đánh đấy. Đánh đi. Đồ đánh đấy. Ôi. Giao quả bóng hỏng. Lêu vào rồi, sắp cố từ bạn. Lêu vào quá. Bên kia. Điểm biết thôn phổ. Thôn phổ chứ. Ừ, điểm thôn phổ cũng là rồi thôi. 15 17 thôn trại xin được hội ý mình thấy nó ôm bóng này kia ôm bóng vào lưới quá nó cao hơn nó biết được nó biết 15 17 15 17 mật là hai cò 15 17 là 2 cò 15 17 thấy thằng kia mật đúng rồi thấy thằng kia nó ôm bóng về mình tưởng cái này hết rồi ý hai rồi ta vào thi đấu tỷ số bây giờ đang là 15 17 nghiêng về thôn chợ tốt nhanh bọn này nhanh thật đấy mắc rồi mắc bác mắc rồi à tốt tốt tốt tốt, tốt. điểm nó tuân thủ 16 17 giữ điểm ơi tốt rồi ừ. khuôn khổ 17 đâu cái này nó chặn được này lên nhanh không đập vào lấy chặn được cái này chút đứt Yeah. Oh. Oh. Đó vài tí ở có bóng bóng trong sân điểm bao tốt chạy 18 17 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ giờ nhội nó không chống được tốt tốt điểm con của 19 18 lên chắn rồi phải me lót nổi nón rồi điểm ở trong trại 19 đều đánh răng đấy đừng lùi xuống kìa thôi lùi hết rồi này lùi hết này nghe nói hết luôn cái bên nào đẹp đẹp ơi Yeah. Yeah. Yeah. Yeah đập nhẹ quá phải đập mạnh nó bật ra ngoài đẹp lắm che không đẹp thế là được thôi đỉa nó tôi chạy 20 19 không được cứ tuổi đấy mạnh nuôi hết rất nguy hiểm bò chân rồi đủ hết rồi dập vào lưới điểm các thương cổ 20 liều Đánh nhất hai Rút ra xin xong thổ đi Rất khẽ mà lại thành công Điểm ba tuần trại 21-20 Nhỏ rất hay lấy chú đi cất đi hai đội này chơi hay đấy hai đội chơi quá hay luôn là dạ, vẫn vâng, vâng rồi rồi quá tuyệt cứu tốt cứu bóng tốt cơ hội rồi tốt rồi rồi rồi rồi rồi Kiên cứ đập lên, thằng Kiên. Đơn giải. Hai lần nhảy đập đi Điểm nó đơn bỏ đánh phải răng co này mới thích hay lắm đấy phải thế này này chết rồi hai phân điểm đôi bên là vừa chạy 23 21 à? hay lắm 哎，好意。 ra ngoài rồi ôi giời thắng một quả thôi Yeah,